yeah. Đã hết giờ vui chơi, thầy yêu cầu một trật tự để chúng ta bước vào giờ học. Trước khi bước vào giờ học, bạn lớp trưởng báo cáo quân số cho thầy. Bạn đi cho thầy biết lớp hôm nay có bao nhiêu bạn đi học. 6 bạn. Như vậy buổi học của chúng ta hôm nay có 6 bạn đi học. Trước khi bước vào bài học mới, thầy sẽ kiểm tra này các em bốn pháp tính cộng trừ nhân và chia trong phạm vi 10. Bây giờ là pháp tính cộng. Thế đấy 2 cộng 8 bằng bao nhiêu bim? Bằng 10 đúng rồi Thế 9 mà trừ đi 5 còn bao nhiêu bim? Bằng 4 đúng rồi Sau phân tính nhân k là phân tính cho thay nào? Ở đây 2 x 3 bằng bao nhiêu k? hai nhân ba bằng k có trả lời được không? K vào nhà có học bài không? Không không. Không thể bằng k vào chỗ. Như vậy bạn k của chúng ta hôm nay đi học không thừa bài. Bạn bây giờ xét bạn k như vậy xứng đáng được mấy điểm? Một điểm. Bạn k đây xấu hổ không? đi học thuộc bài chỉ xứng đáng từ điểm kém thôi lần sau về nhà em nhớ học bài ôn bài trước khi đi lớp càng ngày giọt trên nào Thôi bây nhau bằng ca không trả lời được Bạn dưới đề bảng chẳng lẽ theo bằng ca nào gì hai nhân ba bằng bao nhiêu gì Bằng sáu đúng rồi Bây giờ bạn xin làm cho thầy một bài toán Thầy có 9 quyển vở Thầy chia cho ba bạn Hỏi mấy bạn được bao nhiêu quyển dính ba quyển đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ mời một vị khán giả kiểm tra chúng ta một phép tính nha Xin mời quý vị khán giả cho một phép tính cộng trừ nhân vật chia cho phạm vi 10 đi kiểm tra những chú chó của chúng tôi mà đọc trong tiếng mình muốn kiểm tra là là chín chia hai chín chia cho một cảm ơn quý vị khán giả cho chúng ta phân tính 9 chia 1 bằng bao nhiêu bên vị khán giả như vậy khóa học của chúng ta hôm nay thì chúng ta dừng ở đây Bắt ca nhớ về học bài ôn bài trước khi đến lớp càng ngày do chi nào bây giờ thì yêu cầu xếp hàng cả chúng ta ra bài